Xin chào bạn, ở trong video này Hoan sẽ chia sẻ với bạn bí quyết thêm màn hình kết thúc vào video trên YouTube. Điều này sẽ giúp cho kênh của bạn gia tăng lượt view đột phá nhờ vào việc khán giả sau khi xem hết một video của bạn thì họ sẽ tiếp tục xem những cái video khác có liên quan hoặc là những cái chủ đề mà khán giả quan tâm do chính bạn gợi ý cho khán giả. Cái lợi ích thứ hai là giúp cho khán giả đăng ký kênh, giúp cho kênh của bạn được gia tăng đột biến những cái lượt đăng ký kênh và cái lợi ích thứ ba là chính bản thân thuật toán của YouTube nó cũng đánh giá rất cao những cái cài đặt này bởi vì chỉ có những người làm chuyên nghiệp, những người làm thực sự pro thì mới để ý đến những cái chi tiết này và mới làm theo đúng hướng dẫn của YouTube. Mặc dù những cái thao tác này nó vô cùng đơn giản nhưng mà nó lại rất lợi hại các bạn ạ. Nó đã tạo ra những cái hiệu quả vô cùng lớn nhưng rất nhiều người đã không để ý hoặc là họ không biết và họ không làm. Chính vì vậy mà trong video này Hoan sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách thức làm thế nào để chúng ta thiết lập được một cái màn hình kết thúc ở trên YouTube nó hiệu quả và tốt cho kênh của bạn nhé. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu theo dõi và làm theo những thao tác của Hoan nào. Thế thì đầu tiên bạn vẫn vào trang chủ của youtube.com, youtube.com. Đây youtube.com, enter. Rồi bạn vào phần logo kênh của bạn và chọn vào YouTube Studio. Ở mục này bạn sẽ chọn vào phần nội dung và trong trường hợp số 1 Hoan sẽ demo với bạn là cái cách làm thế nào để chỉnh sửa một cái video mà bạn đã up lên rồi. Bây giờ bạn chỉ việc là thêm cái màn hình kết thúc vào nhé. Và một lát nữa, sau khi kết thúc cái phần 1 này thì Hoan sẽ demo cho bạn trường hợp số 2 là bạn làm ngay khi bạn bắt đầu tải một video mới lên. Đây là trường hợp mà cái video mà Hoan đã tải lên rồi và Hoan demo cho các bạn là mình chỉnh sửa như nào nhé bạn bấm vào chữ chi tiết bấm vào biểu tượng cái bút rồi bạn kéo xuống phía dưới kéo xuống phía dưới và để ý ở bên này nó có cái phần là màn hình kết thúc thì với những cái video mà chúng ta ngắn hơn 25 giây ý, thì nó sẽ không cho phép mình thêm màn hình kết thúc mà bạn phải chọn một cái video dài hơn thì bây giờ Hoan quay lại và chọn đến một cái video dài hơn này đây đây video này 3 phút Hoan sẽ kéo xuống dưới và chọn màn hình kết thúc và mình chọn vào cái thành phần bất kỳ nào đó ở đây cũng được không quan trọng một lát nữa Hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm vào rồi ở đây nó sẽ tự động YouTube nó đề xuất cho mình một cái là video phù hợp nhất với người xem này thì cá nhân của Hoan đề nghị là bạn nên để cái này bởi vì YouTube nó sẽ tự động tối ưu nó tìm xem cái video nào trong kênh của bạn phù hợp nhất với cái người xem xem cái video hiện tại thì nó sẽ đề xuất lên đây và cái thứ hai là cái kênh cái tên kênh là khi người ta di vào đây thì nó sẽ hiện lên cái nút đăng ký và người ta sẽ đăng ký kênh của mình thì bạn có thể dê vào giữa này bạn dê đi đâu cũng được nhưng mà không được trùng nhá nếu mà trồng lên những cái thành phần khác nó sẽ hiện đỏ và nó sẽ không chấp nhận đây này đây bạn dê đi đâu cũng được đây ví dụ hoan để vào chính giữa như thế này tiếp theo đến cái phần mà mình thêm tiếp một cái thành phần nữa thì bạn vào đây và có thể chọn cái danh sách phát lúc này thì tất cả những cái danh sách phát bạn tạo ra trên kênh nó sẽ hiện ra đây và bạn chọn lấy một danh sách phát đấy thì nó hiện ra ở đây và mình lại tiếp tục thêm thành phần nữa à, ví dụ hoàn thêm là video và đây nó ghi là video phù hợp nhất à, video tải lên gần đây nhất và bạn có thể chỉnh sửa thành một cái video cụ thể nhé bạn chọn vào video này và mình kéo đây mình chọn là chọn một video cụ thể và tất cả những cái danh sách video của bạn nó sẽ hiện lên đây bạn chọn lấy một video đấy như vậy là đến khi khán giả của bạn xem đến gần cuối video thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình kết thúc như thế này và Lúc này khán giả sẽ được gợi ý là xem cái video mà phù hợp nhất với khán giả này hoặc là nhìn thấy cái danh sách phát của bạn được gợi ý lên đây, nhìn thấy cái video mà bạn gợi ý lên đây và nhìn thấy cái phần đăng ký kênh của bạn hiện lên đây. Như vậy thì nó sẽ giúp cho các kênh của các bạn nó phát triển rất là nhanh chóng, tăng được cái lượt view này, tăng được thời gian xem ở trên kênh của bạn này và tăng được cái lượt subscribe kênh nữa. Và đặc biệt là giúp cho YouTube nó đánh giá rất cao cái kênh của mình được cài đặt một cách chuyên nghiệp Bây giờ đến trường hợp thứ hai là các bạn tải một video mới tinh lên thì sao? Các bạn vẫn vào youtube.com rồi các bạn tải một video hết sức bình thường lên giống như những video hoàn đã hướng dẫn các bạn vào YouTube Studio và bấm tạo tải video lên và chọn đến cái video mà bạn muốn tải lên nhá. Đây, Hoan sẽ chọn một cái video mà Hoan muốn tải lên. Đây. Rồi, thì toàn bộ những cái phần tiêu đề này, phần mô tả này, phần hình thu nhỏ này, phần danh sách phát và những cái phần về thumbnail thì Hoan đã có video riêng hướng dẫn rồi. Các bạn kéo cho phần mô tả video và tìm đến cái phần đăng ký học nha. Học hoàn toàn miễn phí. Chọn bộ video hướng dẫn các bạn làm YouTube. Chọn nội dung không phải dành cho trẻ em rồi bấm tiếp. Bây giờ đến cái phần này là rất nhiều người bỏ qua bởi vì đây là một cái phần không bắt buộc và nhiều người không biết được tác dụng của nó cho nên bỏ qua. Và nhiệm vụ của bạn là làm hết. Thêm màn hình kết thúc thì bạn sẽ vào đây là bấm vào chữ thêm. Rồi, về tất cả những cái này thì bạn lại làm như thao tác bình thường nhé. Như cái lúc nãy mình hướng dẫn ấy. Đấy, nó tự động nó hiện lên đây này. Bây giờ bạn chọn, chọn và bạn chỉnh sửa những cái này giống như cái ở cái phần mà chúng ta chỉnh sửa video đấy và bấm lưu. Rồi, bấm tiếp tục và tiếp tục. Sau đó bạn xuất bản video bình thường thôi. Như vậy tổng kết lại ở video này, Hoan đã chia sẻ xong với bạn cách thức đơn giản để chúng ta thêm màn hình kết thúc vào video. Cách thức làm thì rất đơn giản nhưng mà nó cực kỳ lợi hại. Nó mang lại một cái lợi ích vô cùng lớn mà rất nhiều người không hiểu được cái điều đó, không biết được cái điều này cho nên họ bỏ qua. Vì vậy mà Hoan chia sẻ rất kỹ ở trong video này và hy vọng rằng các bạn sẽ thao tác thành công và sớm gặt hái được cái kết quả đột phá ở trên kênh youtube của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí nhiều hơn về các chủ đề xây dựng kênh YouTube, xây dựng những nguồn thu nhập thụ động ở trên Internet.